Xin chào anh em nhé Cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ hồ tài xỉu mà tôi mới cho ra mắt anh em Đấy thì ờ, cái bộ hồ tài xỉu này nó có cái gì đặc biệt mà tôi mới cho ra mắt anh em thì ờ, cái điều đặc biệt thì là anh em theo dõi cái đằng sau của cái video này thì là anh em sẽ thấy được đặc biệt của cái cái cái bộ hồ tài xỉu mới nhất này nhá thì cái bộ hồ tài xỉu mới nhất này bên tôi cho ra mắt anh em Đấy. tên của cái bộ hột tài xỉu mới này nó là cái bộ hột tài xỉu hay cái bộ hột tài xỉu hay này khi mà anh em à, đi lắc tài xỉu ấy hay anh em đi đánh tài xỉu thì anh em rất là cần những cái à, bộ hột tài xỉu mà nó nó phá được những cái thế hột khó phá được những thế hột khó của anh em thì ngày hôm nay anh em theo dõi cái video này và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay Đấy. cái bộ tài xỉu hay này nó phá vỡ cho anh em 8 đến 90 phần trăm những cái thế hột khó Đấy. và anh em chỉ cần cách lắc bình thường thôi anh em chỉ cần cái lắc bình thường thì là anh em sẽ phá được những cái thế hột khó những cái thế hột khó ở đây nó là những cái thế nào đấy những cái thế hột khó ở đây nó là những cái thế hột à, ví dụ như thế hột 556 665 235 124 134 đấy là những cái thế hột khó khoảng tầm 80 phần trăm là cái mặc định của những thế hột khó đấy nó sẽ lên tài đấy thì là rất nhiều anh em chỉ cần uh, chờ đến những cái thế hột khó đấy thôi là anh em đánh tài đấy thì là anh em đi lắc tài xỉu anh em rất là khó để anh em chơi đúng không nhiều anh em còn sợ anh em còn còn còn không dám lắc khi gặp những cái thế hột khó đấy đấy thì uh, ngày hôm nay thì tôi sẽ giải tỏa cái tinh thần cho anh em đấy giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay thứ nhất là cái bộ hồ tài xỉu này nó hoàn toàn không tăng thử luôn tăng kích cho anh em đó hoàn toàn không tăng anh em nhé tiếp theo đó là thử nam châm cho anh em nói thêm cho anh em về những cái bộ về cái bộ hồ tài xỉu hay này nhé để cho anh em à, thấy được cái hiệu quả của nó và anh em quyết định anh em lấy nó hay không để anh em đi lắc tài xỉu thì anh em ờ, hãy xem qua video này và cái tăng tích của nó đảm bảo cho anh em luôn chính đi thì cái bộ ờ, hộp tài xỉu này tôi bao cho anh em là hoàn toàn chúng ta bao cho anh em trả hột luôn thử nắp luôn này thử làm châm nước muối Đấy, dọn đèn cho anh em Đây, dọn đèn cho anh em nhé Đó. Bộ cực kỳ trong nha anh em nhé Đấy. Thì cái bộ tài xỉu này khi mà anh em đi lắc ấy, thì anh em à, có cái tỷ lệ đi đều với bộ hồ tài xỉu này lên tới 90 phần trăm nhé tỷ lệ đi đều hay còn gọi là cái hồ tài xỉu 5 năm ấy hay hồ tài xỉu lua ấy đó để anh em phân biệt được anh em chưa cần đến cách lắc của tôi thì anh em à, lắc được cái bộ hồ tài xỉu này nó đi thứ nhất là đều thứ hai nữa là anh em có thể là có những cái chén bao đấy dành riêng về cho anh em đấy. thì à, chỉ cần cái cách lắc của bên tôi chia sẻ cho anh em thôi thì là anh em sẽ có những cái sẽ có những cái chén bạc thuộc về anh em đấy và thứ ba nữa là cái bộ hột này nó có thể là phá vỡ hoàn toàn gần như là hoàn toàn những cái thế hột khó đấy và anh em có thể là giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này nhá thì trước tiên là tôi sẽ test cho anh em thiếu hụt như thế nào hoặc là thiếu hụt khó đây ví dụ như thế 556 này nó là cái thiếu hụt khó những cái thiếu hụt này những cái bộ hột thường mặc định của nó lên là nó sẽ đứng ở tài đấy anh em lắc làm sao mà nó về xỉu được là anh em ăn nhé đấy thì với bộ hột này anh em chỉ cần lắc bình thường như vậy thôi 80 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em nhé Đấy. 113 à 112 đúng không anh em nói chung là cái bộ hột tài xỉu hay này giới thiệu cho anh em qua như vậy thôi đấy thì anh em nào mà đến cơ sở thì anh em có thể là test qua những cái thế hột khó của anh em đấy có rất là nhiều sân chơi nó cũng uh, có những thế hột khó khác nhau nên là cái này thì anh em cũng có thể là test qua để để, để cái bộ hột này nó hoàn hảo hơn và cái ờ, cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc này anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em bộ hột tài xỉu đi đều tỷ lệ ra bão cao đó. rất là thích hợp cho những anh em nào làm tay cái hay là anh em nào đang đang muốn sở hữu một bộ hột tài xỉu để dành riêng cho anh em đi lắc tài xỉu C1 hay là đi đánh đấu trường lớn Đấy, thì anh em có thể là sẽ theo dõi video này và liên hệ với tôi Đấy thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho anh em một cái cách lắc nữa đó là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu hay này nhá thì đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này 70 đến 80 phần trăm nó sẽ đứng ở xỉu đó tiếp tục vẫn giữ xỉu cho anh em này mở xỉu này 126 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này mở cho anh em 235 tiếp tục giữ xỉu 442 này 70 đến 80 phần trăm cái này vẫn đứng ở xỉu mở này. Đấy, 116 này. tiếp tục mở cho anh em Thì cái chén này đứng uh, à, trái này nó lên tài tài thì anh em tiếp tục anh em giữ tài 552 này Đấy, bão tứ này 146 này 664 này tiếp tục vẫn đứng ở tài đấy thì cái chén này nó đã nhảy xỉu đó thì uh, nói chung là nó có tỷ lệ anh em lắc tài lắc xỉu